Xin chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Viettel8 Ngày hôm nay mình xin trọng giới thiệu tới các bạn một sản phẩm công nghệ hot nhất được nhiều người tìm kiếm nhất trên thị trường Việt Nam thời điểm hiện nay đó là chiếc MacBook Air 2018 Mặc dù đã ra được khoảng mấy tháng nay tuy nhiên sự hot, độ hot của nó thì vẫn chưa hề giảm một phút nào cả và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết từng cấu tạo cũng như từng thay đổi những sự thay đổi lớn nhất cũng như những đặc điểm cơ bản của chiếc MacBook Air 2018 và chiếc tay tây đó là một chiếc mẫu ghe 2018 được sản xuất với quả táo đã không còn sáng nữa thay cho những dòng ờ, mẫu ghe 2017 trước đây thiết kế đã mỏng hơn gọn hơn và nhẹ hơn rất là nhiều chiều dây đã được giảm đi khoảng 10% cân nặng đã được giảm đi khoảng 17% so với thiết kế dòng 2017 trước đây các cổng kết nối chỉ còn bên này chỉ còn duy nhất hai cổng kết nối tai xi với cái này là một tai nghe 3,5 mm độ mỏng của nó được giảm dần về phía bên trong một đặc điểm cơ bản của dòng mẫu e không khác nhiều so với các à, mẫu a trước đây thế bên trong màn hình đã được thay thế bằng màn hình retina 13,3 inch khuôn viền đã được làm nhỏ gọn đi trước đây thì một khuôn viền khá to thô và không bắt mắt bây giờ được thay thế bằng màn hình retina khuôn viền mỏng gọn rồi cảm thấy cảm giác uh, thích thú hơn nhìn đẹp mắt hơn chiếc bát đang làm rộng hơn 20% cho cảm giác thoải mái hơn rộng rãi hơn khi sử dụng bàn phím được trang bị bàn phím cánh bướm thế hệ thứ ba khoảng cách rộng hơn độ này tốt hơn độ bền cũng cao hơn rất là nhiều tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng hai loa đã thực tế ở hai bên các bạn có thể thấy đấy ạ hai loa hai bên thiết kế khá giống với lại dòng MacBook Pro 13,3 inch Tiêu chung lại thì ờ, có nhận xét cảm giác như đó là một sự kết hợp giữa MacBook Pro 13 inch gọn với chiếc Zenio 12 inch gộp lại tạo thành một chiếc máy như thế này bởi vì cổng ờ, kết nối này màn hình này chiếc bát bàn phím bàn phím thì khác so với dòng MacBook Pro một chút rất giống đúng không ạ Dòng MacBook Air 2018 được trang bị với cấu hình chip Intel Core i5 thế hệ thứ 8 uh, giúp tốc độ xử lý nhanh hơn được trang bị thêm các đồ hộ các đồ họa EGPU uh, ờ, hỗ trợ khả năng xử lý đồ họa tốt hơn sẽ phù hợp với các bạn làm công việc uh, văn phòng uh, render thiết kế dùng phần mềm uh, ở mức độ vừa phải nhẹ nhàng các video ngắn uh, ngoài ra thì uh, mình khuyên các bạn là không nên không nên nhé một uh, tầm tiền cũng có, thể gọi là khá là cao đối với dòng uh, Ờ, này tầm khoảng sắp xỉ 30 triệu mà các bạn mua về để mà thiết kế các công việc chuyên sâu về thiết kế thì thực sự là không hề phù hợp và nó rất là lãng phí đối với cái dòng uh, máy mới nguyên siêu đối với ổ SD 128 g i5 giảm 8 thì nó là giá tầm khoảng 28,5 đến 29 triệu đối với ổ SD 256 g cũng là i5 giảm 8 thì giá thị trường đang dao động khoảng 33,5 đến 34 triệu Đấy, ngoài ra thì uh, thời điểm hiện tại cũng trên thị trường cũng đã có những dòng máy nine new ừ, giá của ổ SD 128 g thì nó khoảng 26 à, 27 triệu rồi ổ 256 g thì nó khoảng 29 triệu tùy theo từng cửa hàng bán ra ờ, thì các bạn cũng có thể lựa chọn à, cho mình một ờ, khung tiền cũng như một sản phẩm phù hợp nếu bạn chọn line new thì cũng có thể là tiết kiệm một khoản tiền khá khá bởi vì ờ, thời điểm hiện tại thì dòng line new của Mage 2018 thì cũng gần như mới thôi bởi vì nó cũng mới ra mắt cho nên là các dòng máy lên lưu hầu như các dòng máy ờ, mới các bạn mới bóc siêu cũng trải nghiệm một thời gian ngắn thôi thì nó chất lượng vẫn còn đảm bảo nên các bạn tự yên tâm mà không lan tan khi mua mẫu E 2018 và dòng Line thời điểm này à, đối với pin thời lượng pin của dòng E 2018 thì theo như ờ, khuyến cáo của nhà sản xuất thì nó được dùng khoảng 12 tiếng trên một uh, liên tục mà không sợ hết pin thì rất đảm bảo các bạn yên tâm một ngày làm việc mà không lo sợ đang dùng mà phải uh, lo lắng về vấn đề pin yếu hay là hết pin đúng không ạ và loa à quên cái loa này thì ờ, ngoài thiết kế giống nó pro thì âm thanh cũng được tốt hơn rất là nhiều âm lượng cao hơn uh, bát chép rõ ràng hơn nghe âm thanh tốt hơn về hình ảnh thì mình đã vừa nói qua rồi là màn hình Retina độ phân giải 2560 x 1600 sẽ cho hình ảnh sắc nét hơn, sẽ những bộ phim chân thực hơn, sống động hơn, thật hơn và sau đây mình sẽ test thử máy các bạn cùng xem nhá vâng anh em có thể thấy này táo này táo làm táo mạ chrome này không còn sáng trước này các cổng kết nối này bên này là cổng kết nối hai cổng kết nối tai si này thiết kế hơi vát một chút này mỏng dần bên trong này khe để mở máy này bên này là cổng 3.5 này Đó. phía đáy thì có bốn đuông cao su tạo sự cân bằng à, chúng ta cùng mở bên trong này ừ. bạn thì thấy là chiếc bát nó rộng hơn này rất là mượt này vuốt qua trái qua phải là rất là mượt luôn Đấy. mình sẽ à, bàn phím này bàn phím canh bướm này rất nảy luôn họ thích lắm đây này nó có cái đặc biệt nhá nó có mỗi một phím là có một đèn led này các bạn thấy thấy không nó sẽ hỗ trợ khi làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng rất là tốt đấy mình cùng ờ, cùng nhau thử uh, kiểm tra hình ảnh độ phân giải nhé các em màn hình Retina nhưng mà tuy nhiên thì độ phân giải uh, chú ý các bạn là nó không không được cao như là là bằng MacBook Pro nhé nhưng cũng rất là nét các bạn ạ nhìn cực thích luôn đây mình đã mở video này video 4K này các bạn thể thấy không rất nét đúng không ạ mình, mình to tiếng lên chút nhé to đúng không ạ ui nét rõ lỗ chân lông luôn rồi mình uh, test một cái uh, âm thanh nhá anh em uh, nghe thử âm thanh nhá cực phê luôn rồi mình mắc volume này bạn thấy không bát rất to đúng không cái đoạn âm vang lên thời do mình giảm đi chút đấy cái đoạn vang nó rất là to đúng không ạ to và rõ chép và bát đều to Vâng, trình tư vấn chọn mua bút của Việt Vietinvest ngày hôm nay xin phép được cầm tại đây. Hy vọng video ngày hôm nay của anh em chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chọn mua máy tính phù hợp nhất cho mình. Các bạn cảm thấy video là hữu ích hãy vui lòng comment like share và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho anh em mình cũng lực làm những video tiếp theo chương trình của Việt Nam hôm nay sẽ kết thúc tại đây xin chào hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau